hay là lợi ích của chatbot và cuối cùng là ứng dụng của chatbot như thế nào. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này sau phần intro. Vậy ờ, đầu tiên nhất, chatbot là gì ạ? Chatbot bao gồm hai từ ờ, chat và bot. Chat có nghĩa là trò chuyện và tương tác, bot có nghĩa là robot tự động. Chatbot được hiểu đơn giản có nghĩa là một con robot tương tác, trả lời tin nhắn, trả lời bình luận của khách hàng 24 trên 7 trên 365 à, ngày nha. Và chatbot thì hoạt động trên các nền tảng như à, Messenger Facebook này của trang fanpage đấy, rồi à, trên Zalo cũng như là trên website hay là trên các sàn thương mại điện tử như Shopee hay Lazada nha. Và chatbot thì sẽ hoạt động theo kịch bản có sẵn mà chúng ta đã setup cài đặt trước. Ok, tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ giới thiệu cho bạn các tính năng của chatbot nha. Tính năng đầu tiên thứ nhất đó chính là gửi tin nhắn hàng loạt đến à, khách hàng cũ mà đã từng tương tác với chúng ta. Tiếp theo tính năng thứ hai là tự động trả lời bình luận và tự động nhắn tin khi hàng à, comment bình luận. Tiện nữa thứ ba là chatbot sẽ à, giúp chúng ta thu thập thông tin khách hàng tiềm năng, dụ như là thu thập họ tên này, rồi số điện thoại hay email, rồi địa chỉ cũng như là ngày tháng năm sinh vân vân nha. Và tiếp nữa là chatbot sẽ giúp tự động chốt đơn khi chúng ta livestream nha và còn à, cực kỳ nhiều các tính năng khác nữa. Ok thì đó là các tính năng chính của chatbot. Tiếp theo lợi ích của chatbot có thể giúp gì cho chúng ta? Đầu tiên nhất là chatbot sẽ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian này, rồi à, giảm chi phí cũng như là ngân sách và nhân công nha. Rồi ngoài ra chatbot có thể à, giúp chúng ta tăng doanh số và lợi nhuận này. Kém nữa là cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng này, hay là phản hồi khách hàng nhanh chóng cũng như là phản hồi ngay lập tức rồi nha. Rồi hơn nữa, chatbot ờ, giúp chúng ta tương tác khách hàng liên tục, giúp ờ, phủ thương hiệu này, cũng như là giúp khách hàng nhớ đến thương hiệu của chúng ta nha. Cũng như là còn rất nhiều các lợi ích khác của chatbot nữa ha. Rồi tiếp nữa thì mình ờ, sẽ chia sẻ cho bạn ứng dụng của chatbot nha. Thì chatbot có thể ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo này, hay là làm đẹp này, như mỹ phẩm này, rồi làm tóc hay làm lều hoa. Rồi cả trong lĩnh vực thời trang này, như quần áo này, giày dép này hay à, các phụ kiện khác rồi ngay trong cả lĩnh vực ẩm thực nhà hàng quán cà phê này rồi à, bất động sản nữa nha và còn à, rất nhiều các lĩnh vực khác nữa tóm lại là chatbot có thể triển khai cho hầu hết các lĩnh vực ngành hàng trong cuộc sống của chúng ta nha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 Hãy cùng đón chờ video tiếp theo trên kênh Hoàng Sai.